Ô, xin chào Mình với bạn đấy 10 năm trước mình cũng như bạn Cũng là sinh viên và chưa biết phương hướng như thế nào cả Công nghệ thì phát triển nhanh quá Nhu cầu mua sắm một chiếc laptop phục vụ công việc học tập của chúng ta ngày một cao Giữa mà trận laptop như hiện nay Bạn chưa biết chọn sản phẩm nào cho phù hợp với mình Mình xin phép giới thiệu tới các bạn ba sản phẩm tốt nhất trong tầm giá 10 triệu đồng Gửi tới các bạn trong video ngày hôm nay Cả ba sản phẩm mình sẽ đưa ra đều là những sản phẩm độc đáo mỏng nhẹ thời trang và chắc chắn sẽ khiến các bạn thích thú và muốn trải nghiệm nó ngay trong thời gian sắp tới Và sản phẩm đầu tiên mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc HP 840G3 Một sản phẩm đã ra mắt được khoảng 3 năm nhưng vẫn còn dư sức chạy vòng vài năm tới Các ứng dụng văn phòng, học tập cơ bản và chương trình đồ hỏa nhẹ. 840G3 thuộc vào dòng e của HP, hướng đến đối tượng văn phòng và doanh nghiệp nên có thiết kế cao cấp với vỏ ngoài được làm bằng polycarbonate, được phủ lớp màu bạc, được vắt cong về phía trước theo thiết kế cổ điển của dòng e 800 của sản phẩm. Nó cũng đạt tiêu chuẩn của sự MIL 810G. Màn hình của máy là kích thước 14 inch, độ phân giải tùy chọn HD và Full HD có cảm ứng được trang bị tấm nền IPS có góc nhìn rộng và độ sáng màn hình ở mức tiêu chuẩn khoảng 300 nit nên độ sáng đáp ứng nhu cầu hầu hết tất cả các nhu cầu của chúng ta như xem các nội dung văn bản, xem phim, nghe nhạc hoặc các phần mềm đồ họa trên màn hình mà không phải lo lắng quá nhiều về khả năng hiển thị của nó. Tuy nhiên, viên hình của nó vẫn hơi dày một chút vì đã được ra đời vào năm 2016. Máy được thiết kế bao gồm đầy đủ các cổng kết nối như cổng kết nối HDMI, cổng kết nối VGA, USB chuẩn A, USB Type-C và một cổng cường nối mini DisplayPort và khe cọc thẻ nhớ cùng cổng cường nối mạng Ethernet. Bàn phím, touchpad và loa của máy thì gần như không gì để phàn nàn về nó cả. Khi được trang bị bàn phím chiclet có đèn nền và không bàn phím số cũng dễ hiểu thôi khi mà máy chỉ kích thước 14 inch mà nhà sản xuất muốn khoảng cách phím được bố trí rộng hơn nên ta sẽ phải đánh đổi. Cảm giác có phím rất tốt khi hành trình của phím lên đến 1,7 mm Máy có potting stick đặt ở giữa bàn phím để hỗ trợ di chuột. Touchpad được làm nhám và phủ lớp vật liệu chống bám vân tay cho cảm giác mượt mà cùng khả năng phản hồi đa điểm rất tốt. Loa của sản phẩm chỉ ở mức trung bình trong tầm giá, khi âm lượng của nó chưa thực sự ấn tượng nhưng bù lại các giải âm được trau chuốt phù hợp với việc nghe cá nhân. Máy sử dụng con chip Core 5 thế hệ thứ 6, tối thiểu RAM 8GB cùng nguồn cứng SSD 128 có thể nâng cấp thì Airbook 840 G3 hoàn toàn thể giúp chúng ta chiến được các phần mềm văn phòng như Office của Microsoft, Doc của Google và một vài phần mềm 2D như Photoshop cũng không phải là vấn đề quá lớn với sản phẩm. Sản phẩm tiếp theo mà mình muốn giới thiệu các bạn đó là chiếc Dell Latitude E7270. Nhắc thương hiệu Dell thì chắc chắn các bạn không còn thấy xa lạ gì nữa khi các dòng từ Xperia đến XPS đã có mặt ở Việt Nam từ rất lâu rồi. Kể cả các dòng Business như Latitude cũng đã có mặt ở Việt Nam theo dạng sách tay. Chiếc Dell Latitude E7270 cũng vậy, một sản phẩm ra mắt vào năm 2016. Và dĩ nhiên, cấu hình của nó là con chip thế thứ 6 i5 6300U, RAM nâng cấp tối đa lên đến 16GB, ổ cứng hd 256GB. Nó đảm bảo không độ trễ trong lúc bật tắt máy khi thời gian đo được là dưới 10 giây. Các ứng dụng như Chrome, Excel, Word cùng Photoshop nhẹ không phải là vấn đề gì quá lớn đối với nó ở thời điểm hiện tại. Nó đảm bảo sức chiến đấu cho các bạn sinh viên các loại sản phẩm có hiệu đang tốt, nó có thể chiến tốt các tựa game ở thời điểm tại ở mức thiết lập thấp nhất khi được sở hữu chiếc cặp VGA Intel HD Graphics 520. Mang cho mình một kích thước nhỏ gọn cùng thiết kế đậm chất doanh nhân với bộ vỏ đen, nhám, cảm giác cầm nắm máy rất chắc chắn cùng màn hình chỉ vòn vẹn 12,5 inch và độ phân giải Full HD thì hiện tượng rỗ chắc chắn sẽ không hề xuất hiện trên sản phẩm này. Độ sáng của máy ở mức 250 lít nên khi ra ngoài trời chắc chắn sẽ xuất hiện tượng bị lóa nhưng nó vẫn đáp ứng đủ nhu cầu hiển thị trong nhà của chúng ta. Kích thước 12 là minh có thể là nhỏ với một số bạn, nhưng nó sẽ rất phù hợp với các bạn cần một chiếc máy nhỏ, xinh xắn để cùng chúng ta di chuyển suốt một ngày dài. Bàn phím của máy có thiết kế hợp lý, cùng hành trình phím là 1,7mm. Dĩ nhiên là nó sẽ có đèn nền đi kèm, cùng công nghệ chống tràn nước có thể giúp bạn bớt lo lắng hơn mỗi khi sử dụng. Nó phản hồi cực kỳ tốt các thao tác gõ của mình và mình đánh giá nó hoàn hảo trong tầm giá. Túp bát của máy hơi nhỏ nhưng bù lại nó rất mượt trong các cử chỉ vuốt kể cả đơn hay đa điểm mà ít hiện tượng bị vuốt sai. Dell Latitude 7270 là sản phẩm có thiết kế tối giản, nó phù hợp cho cả nam và nữ sử dụng, luôn luôn có thể mang theo bên mình. Một sản phẩm business giá sinh viên đáng để các bạn sở hữu. Sản phẩm cuối cùng mà mình muốn mang đến giới thiệu cho các bạn đó là một sản phẩm đến từ hãng Asus, chiếc Asus ZenBook UX305FA, một chiếc máy thời trang dành cho các bạn sinh viên khi được sở hữu tới 3 màu sắc thời thượng là vàng hồng, bạc và đen nhám. Máy chỉ mỏng vào khoảng 1,27cm với trọng lượng vào khoảng 1,2kg. Thoải mái để bạn cầm nắm trên tay hoặc mang theo bên mình trong thời gian dài một cách dễ dàng. Cùng lớp vỏ kim loại có đường tròn đồng tâm phong cách Asus, bản lề to và rất chắc chắn. Màn hình của máy có kích thước 13,3 inch, độ phân giải Full HD cùng tấm nền IPS với góc nhìn lên đến 178 độ mà không sự thay đổi về màu sắc Độ phủ màu của máy tuy chưa thực sự cao, chỉ ở mức 72% sLDB, nhưng nó vẫn chính xác và sống động trong tầm giá, hướng tới giải trí rất nhiều với bộ phần mềm tích hợp của Asus. Máy được thiết kế đầy đủ các cổng kết nối với 3 cổng kết nối USB 3.0 cùng khe đọc thẻ nhớ và mini HDMI là đủ cho tất cả các nhu cầu sử dụng hàng ngày chúng ta. Bàn phím chưa sự hoàn hảo nhưng nó tốt trong tầm giá. Máy sử dụng con chip Intel Core M, một dòng chip tiết kiệm điện hiệu năng vừa đủ và không dùng quạt nên nó vận hành cực kỳ trơn tru và không phát ra bất cứ tiếng động nào trong quá trình sử dụng. Nên là việc học tập vào ban đêm sẽ không ảnh hưởng đến những người xung quanh. RAM của máy là 8GB, đủ cho khả năng đa nhiệm hoặc mở nhiều tab chôm mà không phải lót lại. Ổ cứng HD 128GB NVMe tốc độ cao giúp mở tắt máy cũng khởi động ứng dụng cực kỳ nhanh. Nó đáp ứng đầy đủ các nhu cầu hàng ngày của bạn với thời lượng pin lên đến khoảng 10 tiếng đồng hồ sử dụng và vừa rồi là ba mẫu laptop có tầm giá vào khoảng 10 triệu đồng, rất phù hợp các bạn học sinh sinh viên. Hy vọng video của mình sẽ giúp các bạn có thêm sự lựa chọn phù hợp với nhu cầu công việc cũng như túi tiền của mình. Video của mình ngày hôm nay sẽ phép được tạm dừng tại đây. Các bạn có ý kiến đóng góp gì? Xin lòng để lại ý kiến của bạn ở phía dưới comment nhé. Đừng quên nhấn like, subscribe và nhấn chuông để nhận thông báo mỗi khi mình có video mới nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.